và cái à, bộ đề 34 của chúng ta anh em này bộ đề 34 này của chúng ta thì nuôi à, từ ngày mùng 5 đến ngày 11 cơ thì ngày hôm qua và hôm nay là mới là ngày thứ hai và cặp lô khung 1661 này ngày mai cũng là ngày cuối anh em nhé lô đề thì gần đây nó quay thì à, khá là dị nên là mọi người để ý cho mình tham khảo thôi không phải là lúc nào kênh của chúng ta cũng rực rỡ được đâu thì mấy ngày hôm nay thì nó quay ra rất chi là chán anh em ạ mình cũng ít nên video hơn thì uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì uh, mình uh, tiếp tục lên chia sẻ cho anh em để chúng ta tham khảo thôi anh em nhé anh em để ý xem kép thì ngày hôm nay nó lại tiếp tục ra con đề kép 11 này anh em này đó rất khó để mà bắt về phần đề này à, mình vẫn lên video để cho những anh em nào mà thích về đánh đề thì chúng ta có thể là tham khảo anh em nhé thì mình cũng nhắc lại cho anh em là về phần đề chạm 7 này ngày mai là ngày cuối thì anh em nào mà chơi thì chúng ta để ý cho mình anh em nhé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 thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình này đường cầu ờ, đề của chúng ta ngày thứ năm hàng tuần đường cầu này thì nó cũng khá là đẹp chia sẻ nó ra hay không thì do hội đồng số số anh em nhé thứ năm này ngày mùng 9 tháng 3 ở giấy 7 này chúng ta lấy con số đầu tiên ghép với lại con đầu tiên bộ số thứ hai và bộ số thứ ba này ghép theo chiều mũi tên này anh em nhé thì mình sẽ kết hợp chạm vào bộ đề cho anh em chạm 7 này bộ đề 02 bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này 575 để chúng ta lôi tuần anh em nhé thứ năm ngày mùng 9 tháng 3 này ngày đầu tiên đề về 20 thì chúng ta đã ăn được con đề 20 này trong bộ đề 02 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ bảy này đề về 76 thì chúng ta ăn chạm 7 anh em nhé chủ nhật này thứ hai này đề về 75 này ăn tiếp con đề 75 và ăn chạm 7 anh em nhé thứ ba đề về 79 này thứ tư này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 Ngày đầu tiên đề về 89 thì chúng ta đã ăn được chạm 8 này và ăn thẳng con 89 này trong bộ đề 34 anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần. Thứ bảy này, chủ nhật này, thứ hai này, thứ ba này, thứ tư đề về 98 này, ăn tiếp chạm 8 và ăn con 98 này anh em nhé. thứ năm ngày 23 tháng 3 này thì chúng ta có bộ đề 23 và chạm 2 chạm 2 này bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này 787 để chúng ta lui tuần thứ năm ngày 23 tháng 3 này ngày đầu tiên chúng ta không ăn được ngày thứ hai đề về 73 thì chúng ta đã ăn được con đề 73 này trong bộ đề 23 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba này đề về 28 thì chúng ta ăn chạm 2 và ăn thẳng con 28 này tiếp tục thứ tư này thứ năm ngày 30 tháng 3 này của chúng ta có chạm 4 và bộ đề 44 chạm 4 này bộ đề 44 44 của chúng ta để có 44 này 99 này 494 để chúng ta lôi tuần thứ năm ngày 30 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 44 này thì chúng ta đã ăn được con 44 này và ăn chạm 4 trong bộ đề 44 này anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần chủ nhật này đề về 44 tiếp này thứ hai thứ ba đề về 45 ăn chạm 4 anh em nhé thì à, mình theo cái đường cầu của mình test ấy, về phần chạm thì nó sẽ tốt hơn nên là mọi người à, có thể là tham khảo bởi vì là hai tay gần đây của chúng ta thì nó đều bị gãy anh em nhé đều bị gãy thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm 6 này và bộ đề 12 bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này 171 này 626 này và 676 để chúng ta lui đến thứ năm tuần sau anh em nhé đó chủ yếu mọi người là vào cái chạm 6 này cho mình này bộ đề 12 thì vừa rồi nó ra con 26 rồi nó có ra nữa hay không thì chúng ta cũng có thể là tham khảo cho mình anh em nhé về đường cầu lũ khung 3 ngày thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình lô khung 3 ngày của chúng ta thứ năm này ngày mùng 9 tháng 3 ở giải 3 này chúng ta lấy hai con đầu tiên bộ số thứ nhất anh em ghép vào để làm khung anh em nhé lô khung 3 ngày để chơi thứ sáu này thứ bảy này và chủ nhật anh em nhé của chúng ta có cặp 696 để chúng ta lui thứ sáu thứ bảy chủ nhật này lô khung cặp 6996 ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 69 này anh em nhé 69 nó giải 5 này ăn được con 69 này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 16 tháng 3 của chúng ta thì có cặp 86 và 68 này để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 86 này anh em nhé 86 của chúng ta về ngay cái dạng nhất này khi ăn xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần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 thứ ba này thứ tư thứ năm ngày 30 tháng 3 của chúng ta thì có cặp 919 để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 91 91 của chúng ta về dãy 7 anh em nhé cuối dãy 7 luôn tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 6 tháng 4 của chúng ta thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 88 và 33 để chúng ta khung 3 ngày cho mình chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật anh em nhá trùng cầu thì vào không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu lô khung 3 ngày đó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 cái đường cầu đề và cái đường cầu lô khung của chúng ta ấy, thì uh, anh em nào mà trùng cầu trùng kèo thì chúng ta vào thôi bởi vì gần đây thì nó quay khá là dị nên là uh, nó tỷ lệ nó ra thấp lên mọi người tham khảo đợi cái đường cầu nó đỏ rực rỡ thì chúng ta có thể là vào lui thì thì nó sẽ chắc chắn hơn anh em nhé thì uh, ngày hôm nay thì uh, mình sẽ ghim về phần lô đề ngày ở phần bình luận